Tay trái thì Nam Quyền một câu nói tiếng yêu chợt phai phôi Người ở đâu không tới người xa khuất nơi một nơi màn đêm giọt lệ anh trăng vàng soi tay một thời gian yêu xưa tình duyên nối nhớ thời gian một rồi đây song sao trái tim còn thương người phong xưa năm tháng cho nào đâu quay bước trong lặng thinh người hơn xưa lấy mối ta còn ngủ một vòng người từng thương giờ như khói xưa Nhìn đâu nhìn trăng sáng khó xin tình lo lắng vùng trăng kia soi số hỏi đâu đến nơi trên xa